Ở ờ, phần đầu tiên này, chúng ta cùng nhau tìm hiểu về cái khái niệm mà sắp tới chúng ta sẽ cùng nhau học và cùng nhau khảo sát. Đó là thấu kính là gì và thấu kính được phân loại như thế nào. Thứ nhất, thấu kính thì được định nghĩa hoặc là cái khái niệm thấu kính ta có thể hiểu. Nó định nghĩa là một cái khối trong suốt và được giới hạn bởi hai mặt cầu. Giới hạn bởi hai mặt cầu. Thực ra thì trong hình thực tế thì đôi khi thấu kính có thể gồm thường là gồm có thể là gồm một mặt cầu hoặc là một và một mặt phẳng nhưng mà mặt phẳng thì xét trong uh, nghĩa rộng thì mặt phẳng thì thực ra cũng là coi như một mặt cầu và có bán kính vô cùng lớn ừ, nếu các con cảm thấy khó hiểu thì các con cứ hình dung với trái liên hệ thực tế với trái đất cho nó dễ ví dụ chúng ta đang đi trên uh, mặt đất và chúng ta nghĩ rằng chúng ta đang đi theo đường thẳng nhưng không chúng ta đang đi trên một cung cung của cái uh, một cái vòng tròn lớn và đi qua uh, một cái vòng tròn ở trên trái đất Đúng nhỉ? Bởi vì ai cũng biết rằng là trái đất thực ra là có bề mặt của trái đất thực ra là một mặt cầu. Trái đất thực ra là một quả cầu khổng lồ, bán kính rất lớn, lớn ờ, bằng là sấp xỉ 6370 cỡ đó km. km. Nên bán kính rất lớn. Vậy uh, thấu kính là gì? Là một khối trong suốt giới hạn bởi hai mặt cầu. Và cái khối trong suốt đấy nó có thể là gì? Về nguyên tắc nó có thể là thủy tinh, có thể là nhựa, hoặc là có thể là bằng chất lỏng nhưng